Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng súi mùng 2, song tô vùng kiếm dọa Vào ngày 12 tháng 1, tức nhằm ngày 21 Tết tại Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực để chuẩn bị cho kế hoạch đánh úp vào năm Quý Mão. Tại cuộc họp này, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói một câu rằng không có vùng cấm, không có ngoại lệ bất kể người đó là ai. Nội dung của buổi họp này là phân công nhiệm vụ công tác năm 2023. Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, bí mật. Tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra truy tố và xét xử, thi hành án. Đây là hình ảnh vào ngày 21 Tết, ông Tổng Bí Thư khẳng định có ý rằng chống tham nhũng không có vùng cấm. Vụ án bức xúc trong xã hội thì có rất nhiều, tuy nhiên ông Nguyễn Phú Trọng có dám xử lý đến nơi đến chốn hay không? Vụ Thủ Thiêm bao năm qua đã có xử lý được đến đâu rồi? Và liệu vào năm 2023, ông Trọng có thúc ông Nguyễn Văn Nền làm cho xong vụ án này hay không? vụ hợp đồng mua tới 6 chiếc tàu ngầm kilo, chịu giá nhiều tỷ đô la, ông Nguyễn Phú Trọng có dám mạnh tay cho làm tới nơi tới chốn hay không? Đó là những vụ án mà xã hội rất bức xúc và đặt nghi ngờ lớn vào năng lực của ông Tổng Bí Thư. Sau chuyến thăm ông Tập Cảnh Bình vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm ngoái, thế và lực của Nguyễn Phú Trọng đã tăng lên rất rõ. Cũng hy vọng ông Tổng nói là làm những vụ án đã hạ cánh cần ông khui lại xem những con người nào đã lộng hành ở đây. Theo đánh giá của một số cây bút có tiếng cho rằng, với thế và lực của Nguyễn Phú Trọng hiện nay, ông có khả năng sờ tới tứ trụ, còn lại hiện nay không thuộc phe của ông. Và ông có thể sờ đến cựu tứ trụ từng làm mưa làm gió trên chính trường tại Việt Nam, từng làm cho ông phải khóc cách đây hơn 10 năm. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị được những gì rồi, và ngay ngày mùng 2 Tết, cả hai ông tướng họ Tô đều lên truyền thông phát đi những thông điệp về chiến dịch chống tham nhũng. Chỉ mới mùng 2 Tết mà đã vội vã gửi thông điệp thì xem ra vào năm 2023 sẽ có rất nhiều phim để hay, để xem. Đây là hình ảnh vào ngày mùng 2 Tết ông Tô Lâm đã lên tiếng. Vào ngày mùng 2 Tết, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam đã cho báo chí biết rằng phòng chống tham nhũng trở thành xu thế không thể đảo ngược. Ý là không thể đảo ngược mà ông Tô Lâm nói ra giống như trận chiến hơn là mặt chính sách của ông Nguyễn Phú Trọng. Không thể đảo ngược nghĩa là ông Tổng ở thế thắng thì sẽ cho luôn là người chiến thắng. Với ông Chủ tịch nước thì xem như ông Tổng Bí Thư đã toàn thắng và lật đổ được ông ngay trước Tết. Với ông Thủ tướng thì ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là ở thế thượng phong chứ cũng chưa áp đảo. Vậy thì theo lời ông Tô Lâm rằng không thể đảo ngược thì có lẽ ông Phạm Minh Chính khó mà thoát khỏi số phận như ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị trước đó. Cũng trong ngày mùng 2 Tết, ông Tuân Sô, Trung tướng Tránh Văn phòng Bộ Công an của Việt Nam cũng lên báo nói về chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong phát biểu này, ông Tuân Sô thừa nhận công tác điều tra các vụ án tham nhũng của lực lượng công an thời gian qua đã xuất hiện những khó khăn. Ông Sô nói rằng, đặc biệt là với những người có chức vụ, quyền hạn, có tầm ảnh hưởng đến xã hội. Đến hình ảnh vào ngày mùng 2 Tết, ông Tuân Sô cũng lên tiếng. Như vậy, chỉ mới mùng 2 Tết, hai ông tướng họ Tô đã vùng gươm múa kiếm đầu năm. Điều này cho thấy trận chiến phe cánh ngay trong Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất gấp gáp, không đợi đến khi các cơ quan công quyền chính thức làm việc mà chỉ mới mùng 2 Tết đã vội vã lên tiếng và đấu nhau. Dù cho Nguyễn Phú Trọng có mạnh hơn trước đây thì vẫn có dấu hiệu cho thấy ông cũng đang gặp một số đối tượng xương sầu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 Nói chung là rất nhiều áp lực. Ngày nay, tầng lớp có tiền của Việt Nam có thể đi du lịch Đông Nam Á và du lịch trên thế giới để tận hưởng sự thanh bình của những xứ văn minh và tạm xa rời sự ồn ào của xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, thành phần của cuộc sống trong mơ như thế không nhiều. Xã hội Việt Nam năm nào cũng thế, vẫn chỉ quẩn quanh bốn từ cơm áo gạo tiền. Đối với ngày thường, áp lực của bốn từ này chỉ có một, nhưng đến ngày Tết áp lực tăng lên gấp nhiều lần đó là thực tế với xã hội Việt Nam ngày nay. Đây là hình ảnh ngày 29 Tết tình trạng cạn xăng xảy ra khắp nơi. Những ngày sắp Tết, đặc biệt là từ 28 Tết đến giao thừa, cảnh túng thiếu của xã hội Việt Nam hiện ra rõ hơn bao giờ hết. Người dân không có tiền mua hoa ngày Tết làm thị trường hoa mất khách hơn nhiều của năm trước. Thậm chí có người cho rằng còn ít khách hơn mua cả thời kỳ Covid-19 và như hiệu ứng domino người mua không có tiền thì người bán cũng ôm hàng ế mà không thể bán được cho ai. Tết Quý Mão quả thật là một cái Tết ảm đạm cho dân nghèo và cả tầng lớp dân trung lưu. Cuộc sống người dân vất vả là bởi quản lý vĩ mô của nhà nước quá yếu kém, không chỉ tầng lớp làm thuê gặp khó khăn mà tầng lớp chủ doanh nghiệp cũng không thể khá hơn khi mà thị trường hàng hóa nội địa bị co lại. Ngoài thị trường, thế giới của Việt Nam cũng bị các nước khác giật lấy đơn hàng cứ ngày một thiếu hụt và ít đi làm cho nền kinh tế của Việt Nam lâm vào cảnh như hiện nay. Tất cả đều đổ dồn lên vai người dân nghèo của những ngày giáp Tết. Đây là hình ảnh công điện khẩn của ông Nguyễn Hồng Diên chỉ là chữa cháy mà thôi. Có thể nói Tết Quý Mão là cái Tết buồn nhưng nhiều người vẫn cố chúc nhau những lời chúc tốt đẹp cho năm mới. Tuy nhiên, cuộc sống tốt đẹp trong năm mới có khá lên hay không nó phụ thuộc vào chính sách vĩ mô của nhà nước Cộng sản. Ắt người dân Việt Nam vẫn chưa quên những ngày tháng thiếu xăng từ miền Nam rồi lan ra miền Bắc vào tháng 11 năm ngoái. Không ai có thể thống kê nổi những thiệt hại kinh tế cho người dân và cho doanh nghiệp trong những ngày đấy. Thật là kinh hoàng. Tuy nhiên, ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vẫn không bị thay thế cho dù ông Bộ trưởng này đã để xảy ra một tình trạng nghiêm trọng đến như vậy. Vào ngày cuối năm của năm con cọp, tình trạng thiếu xăng bắt đầu quay trở lại. Báo chí phản ánh tình trạng thiếu xăng ngày Tết nhưng lại đổ cho những nhà bán lẻ xăng dầu là đầu cơ. Đây quả là tình hình nghiêm trọng. Tại sao suốt năm nhà bán lẻ xăng dầu lại đầu cơ đến như vậy? Tại sao Tết các năm trước các nhà bán lẻ không đầu cơ mà năm nay lại đầu cơ? Cũng như hồi cuối tháng 11 năm ngoái, nguyên nhân là lượng xăng dầu dự trữ sắp cạn, chứ không phải ai dám đầu cơ vào lúc này họ bị kết tội, bị phạt rất nặng và thậm chí có thể bị tước giấy phép kinh doanh. Đây là hình ảnh Nguyễn Hồng Diên, một ông bộ trưởng đang tỏ ra quá yếu kém trong vấn đề an ninh năng lượng. Trước tình hình cấp bách của thị trường, ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành công điện số 363 gửi Tổng cục Quản lý Thị trường và Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố về việc tăng cường giám sát kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Công điện cho biết vào ngày 20 tháng 1 có tình trạng nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở An Giang đóng cửa vì hết xăng. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang đóng cửa. Người dân phải lấy can nhựa đi mua xăng và xếp hàng. Công điện của Nguyễn Hồng Diên chỉ mang tính chất chữa cháy. Việc nhập lọc dầu ở nhà máy Nghi Sơn, Dung Quất mới chỉ là gốc rễ của vấn đề. Đã nhiều tháng qua, công suất của hai nhà máy này không ổn định